cái này là tắm bao nhiêu số anh bao bao nhiêu bao nhiêu lô á 51 lô 51 lô tí nữa ờ, ấy thì trang nó gửi ờ, sổ qua sơ đồ qua ngang ngang ngang năm ngang năm ừ. sau nhiêu trăm thổ cư quay bằng điện thoại được ừ đi mình cần ven rồi mình canh vậy được yeah. Dạ. đây lại sơn di lòng tiếng cũng được tại mình chưa chưa có biết Vậy ờ. là lên tới đâu anh? Từ, từ, ranh đây, lên tới cái cao su kia đó hả? Ờ. Đi, nên mình lên kia Hello cả nhà nha Hiện tại mình đang đứng trên đường 19m đang làm Đang làm nha cả nhà Qua đây, à, đây đây này Cái hướng này thì mình sẽ đi ra ở ngoài à, đường à, lộ ở Đường 753 bơ Đường này là đường đường 19m đang làm Rồi thì lô đất của mình đứng cái chỗ cái vị trí mà Rắp ranh cái suối á à, Rắp ranh cái suối chạy thẳng lên đây Rồi lên tới cái đám cao su kia ở xa xa đám cao su đó đất đây thì hiện tại rất là cao nha thì uh, chủ đầu tư sẽ hạ xuống hạ mặt bằng xuống nha cả nhà giá hiện tại đang là bán cắt lỗ nha lúc uh, ôm đất lớn này thì uh, ôm đu đỉnh rồi bây giờ bán cái lỗ lỗ một nửa đó cả nhà lỗ một nửa so với lúc mua luôn á làm pháp lý rồi kia ra cắt ra nữa rồi gọi là dám cái là hiện tại bây giờ mình mua thì giá tốt hơn so với uh, thị trường giá tốt hơn thị trường nha còn về tương lai thì ờ, đường là 19 mét đây thì chắc chắn là có công nghiệp ở đây rồi có hỗ trợ với ngân hàng 200 triệu từ 200 đến 250 nha cả nhà đúng rồi chỉ cần 100 triệu thôi là chúng ta có thể mua sở hữu được một lô đất như vậy thì à, hiện tại chúng ta mua đất rất là dễ đúng không ạ rất là dễ để mà sở hữu được một lô đất với thời điểm hiện tại giá rất là tốt và có một điều là hiện tại rất là nhiều nhà đầu tư mua được đất bao gồm các uh, những uh, những người mà ngày xưa chỉ có 100 triệu trong túi và không biết mua đất ở đâu thì bây giờ đây là cơ hội để mình sở hữu một lô đất trong trong tay như cả nhà với con đường là 19 mét và đang làm luôn đang làm luôn như cả nhà ngày xưa thì chưa chắc thì mình đã mua được một lô đất với tài chính hiện có là 100 triệu rất là khó nha nhưng hiện tại thì rất là dễ ở đây ra quốc lộ 14 luôn hả à, từ đây ra đá sao không anh cái con đường này là 10 cây số thì cái thằng này nó nằm ngoài đó vào đây ờ, khoảng 4 cây thì ra đó khoảng 6 cây à, từ đây ra quốc lộ 14 là ngay chỗ chỗ Bù Na là tầm 6 cây tại ừ. lô đất của mình tới đây hả còn ờ, cái mặt bên đây nữa này mặt bên đây là là là đây là con đường luôn hay sao anh đường luôn đường À đường này có 19 mét luôn hả? Ừ. Làm đường này xong rồi nó mới làm cái đường này. Đây cái móc chưa đường này cái móc chưa anh? Chưa. Chưa hả? Tức là chưa chưa chưa chưa làm trừ trừ trước là sẽ làm thôi. Ở đây ở đây có quy hoạch gì anh? Đằng này bên này là ờ, khu cụm công nghiệp của Phú Riềng. À bên này là khu công nghiệp Phú Riềng. Ừ, ừ. Rồi ra quốc lộ 14 là chợ Bồ Na bên bên bên kia là gì có có ờ, gì nữa không phú riêng ở mạch mạch mạch tiền đường này là bao nhiêu bao nhiêu lâu nữa anh ờ, mười mấy lâu mười mấy lâu mạch tiền đường này cái nhà có chỉ cần 100 triệu thôi nha cả nhà thì mua được lô, lô đất rồi ngân hàng cho vay 200 đến hai trăm rưỡi à đường này đường 19 mét qua đây này đây là đường đang làm luôn nha công trình đang thi công này cả nhà vây cho cả nhà thấy luôn này nó ờ, quay à, test test à, test test quy hoạch chỗ này là ấy cái gì test luôn cho cả nhà thấy luôn tại cả nhà chuột phun thuốc cư không anh kéo lại em em em kéo em kéo Thường cường mấy cái vàng vàng là, là gì vậy ta? Màng vàng cái cây lâu năm. À, cây lâu năm. Ở trên này màu nó khác hay? Trên này màu nó khác bên dưới kia. Dưới đây là khu dân cư này. Đúng rồi. Kéo kéo qua đây thôi. Cây lâu năm, cây lâu năm. Ừ. Nói chung là hồng phun hồng ờ, rất là nhiều. Phải kéo kéo khu nghiệp vào đâu đây màu nó lạ quá à, màu lạ quá Đây Đây là đây khung nghiệp đây này. Từ đây qua đây à. Ừ. Đây là khung nghiệp này cả nhà cái màu đó đây là quân sự này coi được ừ, không màu đỏ là cầu quân sự đúng rồi anh cứ nhìn thấy màu đỏ là anh nghĩ ừ, quân sự khu riêng này đang quy hoạch nhiều khu nghiệp lắm nó nó nó tụ à này viên cổng này nói chung là ừ. cổng này cổng kia ở đây là cổng nha cái nhà cổng khu công nghiệp nhá cổng khu công nghiệp đây thì tao chỗ mát mát này vừa thấy rõ đâu rồi cổng khu nghiệp này và cái này lên đồng phố của mình ừ. đó lại đây chung là chỗ này phun, phun hồng à mình là đây bắt đầu ra đây là công nghiệp cái khu nghiệp khoảng 5 ờ, km đấy chứ tầm đó năm mét hơn khu nghiệp lớn đấy nhà làm việc tổ khu, khu, khu công nghiệp Phú Riềng đó khu nghiệp Phú Riềng đó hai bên luôn đấy rồi cả nhà có 100 triệu thì cứ uh, mua nha chỉ còn 100 triệu thì mua được lô đất gần khu công nghiệp cách khu công nghiệp chắc tầm 5 km đường đã làm như thế này rồi 19 mét thôi bây giờ mình lên xe để mình mình, mình tranh thủ gì đang trên trên đường đi mình vay luôn à rồi mới đâu nó bấm rồi đó à kiếm cái bụi lắc mà hợp đồng cọc bó nhà luôn rồi mà ở nhà anh đâu dạ, anh đầy cọc nhà anh đầy cọc <laughs> thế đó là bó bó xe đó à. cái đâu mang theo xe này đâu cái sổ cọc gì đúng rồi sổ cọc á thì anh nói là nhà anh đầy <laughs> chưa tính xe trang mình năm ngoái năm ngoái làm sướng ấy năm ngoái ờ, làm mấy cuốn năm nay thôi